Họ thấy đến bèn sững sờ, bối rối rồi mau mau chạy trốn. Tại nơi đó sự run rẩy áp hãm họ. Họ bị đau đớn khác nào đàn bà sinh đẻ. Chúa dùng ngọn gió đông đánh bể các tàu Tareshi. Điều chúng tôi có nghe nói thì đã thấy trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi. Đức Chúa Trời lập thành ấy vững chắc đời đời. Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Chúa, chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào thì sự ngợi khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất. Tay hữu Chúa đầy dẫy sự công bình, vì cớ sự đoán xét của Chúa. Nguyện núi Siôn vui vẻ, các con gái Judah mừng rỡ. Hãy đi chung quanh Siôn, hãy dạo vòng thành, đếm các ngọn tháp nó Hãy chăm xem các đồn lũy, xem xét các đền nó, hầu cho các ngươi thuộc lại cho dòng dõi sẽ đến. Vì Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng. Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. Chương 10 Trong thành Caesarea có một người tên là Cọt Nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng, hỡi cọp nê. Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng, lại Chúa có việc chi? Thiên sứ nói, lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Joppe, mời Simon nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ. Người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì cọt nay gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình mà thuật lại mọi điều cho họ nghe rồi sai đến thành Joppe. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Führer leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn nếu bốn chéo lên, dán xuống và xa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời lại có tiếng phán cùng người rằng hỡi Phi-e-rơ hãy dậy làm thịt và ăn song Phi-e-rơ thưa rằng lại Chúa chẳng vậy vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dái chẳng sạch bao giờ tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái lời đó lặp lại ba lần rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời Pierre đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy Thì các người mà còn nay sai đi đã hỏi thăm được nhà Simon và tới đứng tận cửa Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Simon tức Pierre ở chăng Pierre còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó Thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng Kìa, có ba người đương tìm ngươi Vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ chớ hồ nghi Vì ta đã sai họ đó Pierre bèn xuống cùng họ mà nói rằng Ta đây là người các ngươi đương tìm Các ngươi đến đây có việc gì Họ trả lời rằng Đội trưởng Cọt Corney là người công bình Kính sợ Đức Chúa Trời Cả dân Juda đều làm chứng tốt về người Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh Mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng Phải mời ông về nhà và nghe lời ông Pierre bèn mời họ vào nhà Và cho trọ lại đó Ngày mai Fierre chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Joppe cùng đi với. Bữa sau đến thành Cesare. Courtney với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Fierre vừa vào thì Courtney ra rước phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Fierre đỡ người dậy nói rằng Ngươi hãy đứng dậy Chính ta cũng chỉ là người mà thôi Pierre đương nói chuyện với cọp ni Bước vào Thấy có nhiều người nhóm lại Người nói cùng chúng rằng Người Juda vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc Hay là tới nhà họ Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết Chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch Nên khi các ngươi đã sai tìm Thì ta chẳng ngại gì mà đến đây Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến Courtney trả lời rằng đã bốn ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đứng ở nhà cầu nguyện. Thình Linh có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng Hỡi Courtney, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm. Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Joppe, mời Simon là phi e đến đây. Người đương ở tại nhà Simon thợ thuộc gia, gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ thay thải chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Pierre bèn mở miệng nói rằng Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai Nhưng trong các dân, hãy ai kính sợ Ngài và làm sự công bình Thì nấy được đẹp lòng Chúa Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilee rồi tràn ra trong cả xứ Jude. Kế sau dân đã giảng ra phép báp têm thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Juda và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra. Chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại, Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi phi đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng Người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Họ bèn nai người ở lại với mình một vài ngày. Chương 27 Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-se rằng Hãy truyền cho dân Israel rằng Khi nào có ai dùng loài người mà khấn nguyện Thì ngươi hãy định giá cho Giá đó thuộc về Đức Giê-hô-va Nếu ngươi định giá về một người nam Từ 20 đến 60 tuổi Thì hãy định cho 50 siết lơ bạc Tùy theo siết lơ nơi thánh Nếu là một người nữ Hãy định giá 30 siết lơ bạc nếu là một đứa con trẻ từ 5 đến 20 tuổi thì hãy định giá 20 siết lơ cho một đứa trai và 10 siết lơ cho một đứa gái. Ví bằng một đứa trẻ từ 1 tháng đến 5 tuổi thì hãy định giá 5 siết lơ bạc cho một đứa trai và 3 siết lơ bạc cho một đứa gái. Nếu một người già cả từ 60 tuổi trở lên, ngươi hãy định giá 15 siết lơ bạc cho một người nam và 10 siết lơ bạc cho một người nữ bằng người khấn nguyện rất nghèo khổ không nộp được giá tiền ngươi định, thì hãy đem đến trước mặt thầy tế lễ cho người nhất định cho. Thầy tế lễ sẽ tùy theo phương thế người khấn nguyện mà nhất định giá vậy. Nếu khấn nguyện về thú vật dùng làm của lễ dân cho Đức Giê-hô-va, thì hễ con thú nào dân cho Đức Giê-hô-va sẽ là vật thánh. Người ta không nên đổi hay là thế một con tốt cho một con xấu hay là một con xấu cho một con tốt nếu thế một con nào cho một con khác thì con này và con thế đều sẽ nên vật thánh. Nếu là thú vật ô uế không phép dùng làm của lễ dân cho Đức Giê-hô-va thì phải đem con thú đó đến trước mặt thầy tế lễ. Rồi thầy tế lễ sẽ tùy theo con thú xấu hay tốt mà định giá. Họ sẽ theo giá định của thầy tế lễ mà trả. Còn nếu muốn chuộc lại thì phải phụ thêm một phần năm giá của người định. Nếu ai biệt nhà mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va thì thầy tế lễ sẽ tùy theo nhà tốt hay xấu mà định giá. Họ phải nhận lấy giá của thầy tế lễ đã định. Còn nếu kẻ đã biệt nhà mình ra thánh muốn chuộc nó lại thì phải phụ thêm một phần năm giá người đã định rồi nhà sẽ thuộc về người. Nếu ai biệt một phần ruộng tổ nghiệp mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va thì ngươi hãy định giá tùy theo số họ gieo, nghĩa là cứ năm chục siết lơ bạc mỗi một ô me mạch nhà giống nếu biệt ruộng mình ra thánh từ năm hân hỷ, họ sẽ nhận giá ngươi định. Còn nếu họ biệt ruộng mình ra thánh sau năm hân hỷ, thì thầy tế lễ cứ theo số năm còn lại đến năm hân hỷ mà định giá ruộng và trừ lại giá ngươi định. Nếu người đã biệt ruộng mình ra thánh, muốn chuộc nó lại, thì phải phụ thêm một phần năm giá ngươi định, rồi ruộng sẽ thuộc về người. Còn ví người không chuộc lại và người ta bán ruộng cho người khác, thì không được chuộc lại nữa. Khi đến năm hân hỷ, ruộng ra khỏi tay chủ mua thì sẽ trở nên thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va như một sở ruộng cấm. Nó sẽ làm sản nghiệp cho thầy tế lễ. Nếu ai biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va một sở ruộng mình mua, chứ chẳng phải của tổ nghiệp, thì thầy tế lễ sẽ tùy theo giá ngươi định mà đánh giá đến năm hân hỷ. Rồi chính trong ngày đó, người này phải nộp số tiền nhất định vì là một vật biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Năm hân hỷ, ruộng đó sẽ trở về chủ bán, tức là trở về nguyên chủ. Vả, phàm các giá định đều cứ theo siết lơ nơi thánh, một siết lơ giá hai chục ra Song không ai được biệt ra thánh con đầu lòng của súc vật mình hoặc bò hoặc chiên vì các con đầu lòng theo phép đã thuộc về Đức Giê-hô-va rồi. Còn nếu là một con thú không sạch, họ phải tùy theo giá ngươi định, phụ thêm một phần năm mà chuột nó lại. Nếu con thú chẳng chuột lại, thì phải đem bán tùy theo giá định của người Phàm vật cấm, tức là hết thải vật chi mà một người hàng dân cho Đức Giê-hô-va do những của mình có, hoặc người, hoặc loài vật, hoặc ruộng tổ nghiệp, thì chẳng được phép bán, cũng không được phép chuột lại. Hễ vật gì cấm thì biệt ra chí thánh cho Đức Giê-hô-va. Hễ ai đã bị phú cho Đức Giê-hô-va thì không được phép chuộc lại, họ hẳn phải bị giết. Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về một phần mười của mình thì phải phụ thêm một phần năm còn về một phần mười của bầy bò hay là chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy. Con thứ mười sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Họ không nên phân biệt con tốt hay là con xấu và cũng không nên đổi. Nếu đổi thì con thú bị đổi và con đổi, cả hai đều biệt riêng ra thánh, không phép chuột nó lại. Đó là các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về dân Israel tại trên núi Sinai. Sách Dân Số Ký, chương 1 Ngày mùng 1 tháng 2, năm thứ hai, sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Egypto, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se ở trong hội mạc tại đồng vắng Sinai mà rằng Hãy dựng sổ cả hội dân Israel theo họ hàng và tông tộc của họ Cứ đếm từng tên của hết thảy Nam Đinh từ 20 tuổi sắp lên Tức là mọi người trong Israel đi ra trận được Ngươi và Aaron sẽ kê sổ chúng nó tùy theo đội ngũ của họ. Trong mỗi chi phái phải có một người giúp đỡ các ngươi, tức là người làm tộc trưởng của chi phái mình. Đây là tên những người sẽ giúp đỡ các ngươi. Về chi phái Ruben, Elishu, con trai của Shedeo. Về chi phái Simeon, Shelumien, con trai của Suri Về chi phái Juda, Nahashon, con trai của Aminadab. Về chi phái Isaka, Nathanael, con trai của Sua. Về chi phái Shabulon, Eliab, con trai của Helon. Về con cháu Joseph, nghĩa là về chi phái Ephraim, Elishama, con trai của Amihud. Về chi phái Manasseh, Gamaliel, con trai của Phedasu. Về chi phái Benjamin, Abidan, con trai của Gideoni. Về chi phái Dan, Ahiese, con trai của Amishadai. Về chi phái Ashe, Phagien, con trai của ốc Về chi phái Gác, Eliashab, con trai của Deuen. Về chi phái Nephtali, Ahira, con trai của Enan. Đó là những người được gọi từ trong hội chúng, vốn là quan trưởng của các chi phái tổ phụ mình và là quan tướng quân đội Israel. Vậy, Môi-se và A-rôn nhận lấy các người ấy mà đã được xướng tên. Đến ngày mùng 1 tháng 2, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ 20 tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. Vậy, Môi-se kê sổ chúng nó tại đồng vắng Sinai y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Con cháu Ruben là trưởng nam của Israel, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ruben đi ra trận được. Số là 46.500. Con cháu Simeon, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Simeon đi ra trận được, số là 59.300. Con cháu Gác, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Gác đi ra trận được, số là 45.650. Con cháu Juda, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Juda đi ra trận được, số là 74.600. Con cháu của Isaka, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Isaka đi ra trận được, số là 54.400. Con cháu của Sabulon dòng dõi họ, tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Sabulon đi ra trận được, số là 57.400. Về hậu tự Joseph là con cháu Ephraim, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ephraim đi ra trận được, số là 40.500 con cháu Manasseh, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Manasseh đi ra trận được. Số là 32.200. Con cháu Benjamin, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Benjamin đi ra trận được. Số là 35.400 Con cháu Đan, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình Cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên Tức là mọi người trong chi phái Đan đi ra trận được Số là 62.700 Con cháu A-xe, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình Cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên Tức là mọi người trong chi phái A-xe đi ra trận được số là 41.500. Con cháu Neptali, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Neptali đi ra trận được. Số là 53.400. Đó là những người mà Môi-se, Aaron và 12 quan trưởng Israel kê sổ. Mỗi quan trưởng kê sổ cho tông tộc mình. Thế thì, hết thảy những người trong dân Israel đã được nhập sổ tùy theo tông tộc mình từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Israel đi ra trận được. Số là 603.550. Nhưng người Levi, theo chi phái tổ phụ mình, không kê sổ chung với những chi phái khác, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Ngươi chớ kê sổ chi phái Levi và cũng đừng dựng bộ họ chung với dân Israel. Nhưng hãy cắt phần người lê qua sóc đền tạm chứng cớ, hết thảy đồ đạc và các món thuộc về đền tạm. Ấy là người lê sẽ chuyên vận đền tạm và hết thảy đồ đạc nó, cùng sẽ làm công việc về đền tạm và đóng trại ở chung quanh đền tạm. Khi nào đền tạm dời chỗ, thì người lê sẽ tháo dỡ nó. Khi nào đền tạm dừng lại, thì họ sẽ dựng nó lên, còn người ngoại đến gần sẽ bị xử tử